xuống đứng ngồi trên ghế được con không có người cầm máy thành thử ra phải có người sướng sướng đó, thì thầy chuyên mới nói được làm sao thầy có rồi nè cái lực nè đó sửa dạ, sửa dạ, đó thầy thấy chưa đó cho lượng anh nói chuyện thầy đó ừ. Ừ, cha cũng ờ, giờ đầu tóc của cha giờ cũng cũng cũng ờ, cũng hết rồi đó thầy thấy chưa đó cha giờ đầu giờ, tóc cha giờ cũng cũng cũng, cũng hết rồi có cho thầy chuyên có hình thầy chuyên mà thầy chuyên cũng nhận ra là cha đó thầy thấy chưa ừ. giờ thầy nói cha nè ở bên đó cha cũng mệt chân cha cũng bị té Hờ. cha lực ở bên đó chân là cha cũng yếu đó, thầy chúc cha cho cha được chân nó khỏe mạnh cái ừ. thầy nói đi xin xin chúa chúc lành cho cha được nhiều hơn thánh chúa sức khỏe mạnh tốt được đỡ bệnh tật ừ. rồi thầy nói thầy sức khỏe thầy sao thầy nói đi à. thầy nói thầy sức khỏe thầy có khỏe không thầy nói đi còn về, riêng về sức khỏe của tôi thì lúc này khỏe khỏe tốt ừ. gặp đọc lắm nha cha ai cũng quên chứ chỉ có cha lực với gì? với thầy à, với cha tí à, với cha ti là, là, là, là số 1 thôi ha cha nói gì thì cha nói rằng là cha cảm bên à, thầy thầy lúc nào cũng nhớ cha Tờ, tờ, trước mặt thiền chúa lúc nào cũng luôn nhớ cha nhớ cha trước mặt Chúa trạng này cha bị đau chân à, đau chân cha lực bị té đau chân ừ. à. Trước xin thiền chúa chúc lành cho cha được đỡ được cái bệnh đau chân rồi thầy nói với cha rằng là đúng này cha còn chạy được xe hơi không cái gì cha này cha còn chạy được xe hơi không cha làm sao cha có đi được lái xe chạy được nữa không ừ. trước mặt chúa lúc này cha còn khỏe không cha còn rồi, ờ, lái xe đi đây đi kia được không ừ xong rồi thầy hỏi lúc này cha ăn cơm được nhiều không ừ. xin, xin chúa chúc lành cho cha được sức khỏe tốt cha được ăn cơm nhiều ừ. à, Tết thì con nó có xuống đây con thăm thầy chuyên con thì con cũng ấy mà thầy không có ăn gì được đâu phải quê mà thầy lãnh rất là nhiều đây là những cái gì mà thầy không bao giờ thầy quên trai hết vâng. ôi con đi xin phép thầy con về nhá ừ, ờ, cảm ơn nhiều vâng đó thì chúa chúc này cho được dạ. cái quỳ nha sức khỏe tốt vâng còn con cảm ơn thầy nhiều lắm